Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn vật lý Ta tiếp tục ở phần điện học ở dạng bài dạng thứ tư bài tập về công suất điện định luật Condenser và điện năng tiêu thụ Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những video bài giảng mới nhất của thầy Hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn làm một số bài tập về phần này trong đó thầy đã ra một bài tập về nhà của IC là yêu cầu xác định là cần mắc đèn D có hiệu thế là 160V 200 à 80W à, và đèn D1 này có địa hiệu điện thế 160V và 120W vào mạch điện có hiệu điện thế lớn nhất bằng bao nhiêu để cả hai đèn này không bị hỏng thế thì hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn các cách làm dạng bài tập là mắc vào một hiện thế nào và xác định xem có đèn nào bị hỏng hay không thế thì bài toán đó chính là bài bài toán đó chính là bài toán thuận còn hôm nay ở cái câu c này thì chính là bài toán ngược lại là ta cần tìm cái hiểu thế lớn nhất để hai đèn không bị hỏng Đấy. thì đó là cái nội dung của bài à, c về nhà hôm sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài C cũng như làm thêm một bài nữa để các bạn hiểu rõ về bản chất của vấn đề thầy tin rằng sẽ có một số bạn đã làm được rồi và một số bạn thì đang làm nhưng mà chưa chưa đến nơi hiểu đang còn chưa thực sự là à, rõ ràng một số bạn chưa làm được thế thì thực chất ra là trong quá trình làm bài thì thật sự bài này là bài được phát triển lên từ cái bài mà tìm để có đèn nào để hỏng hay không Đấy. còn cái đèn bài mà có đèn nào để hỏng hay không á, thì đã được phát triển lên là từ cái đèn là nếu mắc vào cột đổ điện bao nhiêu uh, vôn thì để công suất đèn là bao nhiêu và vào cột đổ điện bao nhiêu thì đèn có hỏng hay không thì nó được phát triển dần dần lên nên trong quá trình học tập thì thực sự ra các bài tập khó thường xuất phát từ những bài dễ Đấy, các bạn lưu ý như vậy và cái bài này là được phát triển lên từ cái bài là mắc hai đèn bảo hiểm thế bao nhiêu đèn có bị hỏng hay không thì ta lại phải công ngược lại vậy thì mắc tối đa là bao nhiêu lớn nhất là bao nhiêu để hai đèn không hỏng và thầy sẽ hướng các bạn cách làm bài này bài này ở bài này câu a và câu b các bạn sẽ phải làm rồi bây giờ thầy sẽ câu c và ở câu c này thì các số liệu này các bạn đã tính toán được rồi ta có thứ nhất r đèn r đèn của chúng ta là các bạn tính toán được giải đúng nhỉ cái này các bạn tính bằng mấy đấy nhỉ bằng 320 ohm đúng không rồi EG giờ đèn D1 D1 của chúng ta là bằng 223,3 ohm đúng không ạ? thế bây giờ hai đèn này mắc nối tiếp với nhau nối tiếp nối tiếp thì ta đây sẽ ta giả sử hai đèn này mắc nối tiếp A B thì lúc này hai đèn này xem như đây là hai điện trở hai điện trở hai điện trở đúng nhỉ và bây giờ ta xem xem bây giờ ở câu a các bạn tính luôn được y đèn câu a câu b các bạn tính được y đèn d sẽ bằng bao nhiêu rồi y đèn d sẽ bằng u đèn d à, p đèn d chia u đèn d tức là bằng 0,5 a còn y đèn d một các bạn sẽ bằng là u đèn à, P đèn D1 chia cho U đèn D1 thì cái này bằng 0,75A. À, các bạn tính như vậy. Các bạn tính được rồi. Thế bây giờ ta lý luận là hai đèn này nó nối tiếp vì D1, D2 nó nối tiếp. Đúng không ạ? Thế bây giờ ta sẽ tính điện trở tương đương của mặt. Đây là những số liệu này các bạn đã tính được ở câu gì các bạn nhỉ? Ở câu câu A và câu B, à câu B đây không trình bày lại nữa. Thì chỉ hướng dẫn câu C thì câu C bây giờ ta sửa lại vì đèn D, D nối tiếp với đèn D1 nên từ đây ta suy ra được ta suy ra được là RAB của chúng ta sẽ bằng R đèn D cộng R đèn D1 R đèn D cộng R đèn D1 ta tính toán ngay sẽ bằng 320 cộng với 223,3 và kết quả cho ta bằng 553,3 khi được kết quả này rồi đúng nhỉ là như vậy. để cả hai đèn này không bị hỏng thì cường độ dòng điện trong mạch phải nhỏ hơn hoặc bằng cả hai đèn đúng không trong đó đèn D1 ở đây thì cường độ điện trong mạch cường độ chịu đựng được của đèn là 0,5 A đèn D1 thì cường độ dòng điện chịu đựng được là 0,75 A vậy thì ở đây ta lý luận rằng nếu như cường độ dòng điện mà nhỏ hơn 0,5 A thì cả hai đèn này cũng không bị hỏng bằng 0,5 A thì cả hai đèn này cũng không bị hỏng nhưng lớn hơn 0,5 A thì đèn D hỏng đèn D1 không hỏng vậy do đó cường độ dòng điện lớn nhất mà để cả hai đèn này không hỏng chính là bằng cường độ dòng điện của đèn D thì do như vậy để hai đèn không bị hỏng không bị hỏng thì ta có y mạch của ta tức IAD của ta sẽ phải bé hơn hoặc bằng y đèn D y đèn D vì y đèn D này bé hơn y đèn D một nên từ đây ta suy ra được y IAB của chúng ta sẽ bé bằng 0,5 suy ra được y lớn nhất tức là IAB max max là lớn nhất các bạn nhé thì sẽ bằng không 0,5 a mà khi AB max bằng không 0,5 a thì ta suy ra được UAB max max ý nói về giá trị lớn nhất các bạn thì cái này nó sẽ bằng IAB max nhân với n là AB và từ đây các bạn tính ra được tính ra được là UAB max sẽ bằng 0,5 nhân với mấy các bạn là 553,33 các bạn thử nghiệm bấm máy tính giúp thầy các bạn thử bấm máy tính giúp thầy thì 0,5 nhân với 553,3 bằng 276,7W 276,7V Đấy. Và hiệu thế lớn nhất để cả hai đèn không bị hỏng chính là bằng 276,7V Để ta kết luận Vậy Vậy hiệu điện thế Đấy. Vậy cộng hai đèn Xin lỗi vậy vâng. hai cần bằng hai cần mắc nối tiếp hai đèn vào hiệu điện thế 276,7V thì thì đó là toàn bộ cái nội dung cái nội dung của cái bài cái bài này là cái bài C về nhà các bạn chú ý như vậy đây là toàn bộ cái bài C về nhà các bạn giỏi cả chưa nhỉ à, chắc là các bạn đã giỏi rồi đúng nhỉ bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài 3 hôm nay thế thì hôm nay thầy sẽ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập ba này thì ở đây câu B là tương tự cái bài C của thầy hướng dẫn còn câu A thì là yêu cầu tính chiều dài của cái tập bóng đẹp thế thì bây giờ các bạn chú ý bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài số 3 yêu cầu bài là trên một bóng đèn ghi 220V 110W yêu cầu tính chiều dài của dây bóng đèn biết dây tóc bóng đèn làm bằng von franc và có điện trở suất là bằng 5,5 nhân 10 trừ 8 ohm mét tiết diện là bằng 0,006 mm vuông yêu cầu là mắc nối tiếp đèn này với đèn D1 Đấy. câu B ấy, là mắc nối tiếp đèn này với đèn D1 có 220V 88W vòng mạch điện có hiệu thế lớn nhất bằng bao nhiêu để hai đèn không bị hỏng vậy là câu này giống câu thể lượng đấy còn bây giờ ta sẽ tính chiều dài của bóng đèn thì ta sẽ tính được như sau giải câu nào của A câu a chúng ta phải làm này các bạn nhỉ à, tính chiều dài lóng đèn tính được chiều dài cái dây đèn mà biết điện trở xuất hút tiết diện thì ta phải tính được điện trở của đèn người ta có điện trở ống đèn được tính như thế nào điện trở của đèn thì đây là giả sử là điện trở ống đèn không thay đổi trên thực tế nó gần như không thay đổi thì ta sẽ có rằng là E r để e chúng ta sử dụng công thức là p bằng u bình trên e r tức là r sẽ bằng p bình ở u bình trên p nó sẽ bằng 220 bình chia cho 110 và bạn tính toán sẽ bằng 440 ôm khi được kết quả 440 ôm rồi thì lúc này ta vận dụng công thức ta có này theo công thức tính điện trở tính điện trở của đen à, điện trở chúng ta có ta có là r ta thì bằng r chúng ta sẽ bằng rho nhân l trên s rho nhân l trên s Đấy. vậy ta có là r của ta r của ta bằng rho nhân l trên s vậy từ đây ta suy ra được n của ta sẽ bằng n r bằng rho nhân l trên f thì ta sẽ được rằng là r của chúng ta sẽ bằng thế nào các bạn nhỉ à r l r nhân với f chia cho rho mà mà Rho của ta thì bằng 5,5 nhân 11 trừ 8 Còn F của chúng ta bằng mấy nha? Bằng 0,006 mm vuông Các bạn đổi ra mét vuông mà thầy Đổi ra mét vuông mà thầy Các bạn đổi ra mét vuông Và sẽ bằng mấy các bạn nhỉ? Đổi ra mét vuông bằng mấy? các bạn đổi được có thể giải sống đấy bây giờ ta đổi uh, là mét vuông thì sao bằng bao nhiêu mét vuông các bạn tính được chưa nhỉ à cho các bạn tính được đúng không nhỉ và đây xin gửi các bạn đây là 0,0006 mm vuông à, bạn nào đã đổi không không không sáu rồi các bạn đổi thêm một số không nữa là ở đây là 13 số không ở đây ta sẽ được là khi các bạn đổi đây ta sẽ kết quả là bằng mấy các bạn nhỉ à bằng 0,0006 nhân 10 mũ 10 mũ trừ 6 mét vuông Đấy và cái này có kết quả các bạn đổi số bằng 6 nhân 10 trừ 10 mét vuông thì nó từ đó ta suy ra được ngay R ta sẽ bằng R ta tính bằng 440 nhân với 6 nhân 10 mũ mấy các bạn nhỉ trừ mấy đây trừ 10 chia cho 5,5 nhân 10 trừ mấy đâu các bạn nhỉ trừ 8 và cái này các bạn thực hiện các nhân các chia thì cái này là 4 8 m 4,8 m à, thì ta kết luận vậy bóng đèn vậy bóng đèn ở đây là có là vậy dây tóc bóng đèn có chiều dài là à, nó đi vậy chiều dài dây tắc là 48 m thì đấy, cái bài này là do cái cái bài này yêu yêu cầu thì chất là trên thực tế nó không dài 4,8 m đâu các bạn trên thực tế nó dài có bằng 4,8 cm thôi à, các bạn hiểu như thế nó khoảng tầm 4,8 cm đó trên thực tế còn đây trong bài tập tính toán của chúng ta là nó ra như vậy nhưng mà thực tế là nó với cái tiết diện nó phải bé hơn bé hơn à, các bạn hiểu như thế tức là nó bé thêm rất nhiều à, như thế thì đây là ta sẽ có là cái à, kết quả của chúng ta là bằng số hiệu như thế này bây giờ ta có cô b cô b thì hoàn toàn tương tự các bạn cũng làm như vậy cô b hoàn toàn tương tự cái bàn về nhà ừ. về nhà đây là đèn d thì ta sẽ tính được điện trở của đèn D1 bây giờ ta có điện trở của đèn DR của D ta tính được đây rồi bằng 440 ohm bây giờ ta tính R của D1 sẽ bằng UD1 bình chia PD1 nên nó sẽ bằng máy 220 bình chia cho 88 và các bạn đây sẽ bằng là 550 ohm nên từ đây suy ra được R và AB của ta sẽ là r đèn cộng r đèn d vì hai đèn này nối tiếp nên ta sẽ được như vậy và cái này sẽ bằng là mấy nhỉ 440 cộng 550 và bằng 990 Ồ. bây giờ ta lại có lại có các bạn tính y của đèn d y đèn d chúng ta sẽ bằng p đèn d chia u đèn d và cái này sẽ bằng 110 chia cho 220 bằng 0,5A tiếp tục là y đèn d 1 sẽ bằng tí nữa các bạn nhỉ u đèn d 1 à bằng p đèn d 1 trên u đèn d 1 và bằng mấy đây à bằng 2 bằng 88 chia cho 2 20 và cái này bằng 0,4 a khi các bạn tính toán nó bằng 0,4a rồi thì ta thấy là thấy là thế nào nhá y đèn d1 bằng 0,4a bé hơn y đèn d bằng 0,5a nên để cả hai đèn không bị hỏng thì y mạch của ta tức là iab của ta phải bé hơn bằng Y đèn lên một nên từ đây ta suy ra được là IAB sẽ bé hơn bằng 0,4A suy ra được IAB max sẽ bằng 0,4A IAB max bằng 0,4A suy ra được UAB max sẽ bằng RAB nhân IAB max và đây sẽ bằng 990 nhân với 0,4 các bạn bấm máy tính ước thầy sẽ được bằng 396 V và đó là cái hiệu thế lớn nhất để cả hai đèn không bị hỏng là các bạn kết luận về cái hiệu thế lớn nhất là như vậy chắc là một số bạn cũng đang còn rất băn khoăn một số bạn thì cũng đang còn chưa thật rõ thì nếu bạn nào chưa rõ các bạn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 dạng các bài tập tổng hợp các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của thầy xin chào các bạn và hẹn gặp bạn các bạn trong các video tiếp theo